hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại bánh nữa đó là bicosti yến mạch thì ở đây mình có các nguyên liệu đó là yến mạch bột yến mạch bột yến mạch ở đây thì mình xay tức là bột của mình là xay từ hạt yến mạch này ra mình không trộn thêm bột mì trắng mà chỉ là bột yến mạch nguyên chất của yến mạch à, gồm có nho khô ở đây ở đây mình cho là 40g nho khô 40g mì xanh 40g hạt điều 40g hạnh nhân hạt hạnh nhân 40g hạt dưa à, và ở đây thì mình à, hướng dẫn các bạn à, có thêm các nguyên liệu là trứng trứng thì ở đây mình sử dụng 5 quả trứng trứng ra công nghiệp khoảng 500 gram quả. đấu lên thì rất là tốt cho sức khỏe thì à, ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là Coty yến mạch Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng 300g bột yến mạch Đây là yến mạch hạt mình đã xay ra Mình sử dụng 300g gram dầu ô khuấy đều thì mình cho các loại hạt vào đó giấy này thì đến lúc mà mình nướng xong sẽ dễ dàng lấy để uh, ra khỏi hai rang sô-cô-la thì chúng ta cũng là ưu tiên như bánh vị thường sau đó thì chúng ta mix thêm 5 gram cacao vào mình sẽ cho thêm 5 gram cacao sau đó quậy đều lên quậy đến khi nào hỗn hợp đều 我们每个人都在车上。 sau khi mà chúng ta nướng được chúng ta bỏ ra khỏi lò và chúng ta hong chúng ta hong ở trên crack hong như thế này cho nó khô cho nó khô hết bề mặt nó khô bánh khi mà khô bánh thì à, khi mà bánh khô xong ấy, thì lát nữa chúng ta sẽ dùng cái mang bọc thực phẩm chúng ta bọc lại đây đây là bánh à, đây là bánh mì nguyên cám này bánh mì nguyên cám đây và các bạn nhìn nhé mặt cái bánh mì nguyên cám này với lại mặt cái bánh mì ờ, yếm này đây thường thì ở ngoài à, hàng thì sẽ có bột mì à, cám nguyên chất về pha tự pha hoặc là bột nguyên cám đã pha sẵn đó thì chúng ta hong ở đây khoảng 30 à, phút